Phan Văn Mãi vừa rời Bến Tre, Phạm Minh Chính, Xu Thanh Tra về khui sai phạm. Phan Văn Mãi là nhân vật được Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Văn Nên ủng hộ để về thành phố Hồ Chí Minh thay cho Trần Lưu Quang. Quan trọng nhất là sự ủng hộ của Nguyễn Văn Nên. Để đánh được thế lực Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Nguyễn Văn Nên chọn phụ tá và Phan Văn Mãi là một trường hợp được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ về ông Nguyễn Phú Trọng xem như chiếm chọn thành phố lớn nhất nước. Ông Phạm Minh Chính gần như không cài được nhân sự cao cấp nào vào thành phố này. Sự ảnh hưởng của thành phố Hồ Chí Minh nó lớn hơn nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ cộng lại. Dù rằng Phạm Minh Chính về Cần Thơ làm đại biểu để kết nối với thế lực của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, nhưng nhiều đó chưa đủ mạnh. Ông Nguyễn Phú Trọng có Nguyễn Văn Nên nắm thành phố Hồ Chí Minh, và giờ đây có Phan Văn Mãi làm phó bí thư thường trực thì xem như phe ông Phạm Minh Chính khó mà có cơ hội chen chân vào. Nếu muốn thế lực mạnh lên, Phạm Minh Chính cần phải cài được người của phe ông vào lãnh đạo thành phố này. Ngày 16 tháng 6, báo chí Nhà nước Cộng sản đã đồng loạt đưa tin thanh tra chính phủ đã thanh tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm tại tỉnh Bến Tre. Hàng loạt vấn đề về thu hồi đất, miễn giảm tiền thuê đất chưa đúng quy định đã diễn ra tại tỉnh Bến Tre. Đây là một dấu hiệu cho thấy ông Phạm Minh Chính đang muốn ngắm vào phan văn mãi người mà đã nắm bí thư tỉnh Bến Tre trước khi về thành phố Hồ Chí Minh làm phó bí thư thường trực thành ủy. Không hiểu tại sao đến bây giờ ông Phạm Minh Chính mới thanh tra. Sao không thanh tra sớm hơn mà đợi đến bây giờ? Đó là câu hỏi mà giới quan sát đặt ra để đi tìm bản chất sự việc thanh tra chính phủ đang nhắm tới những sai phạm trong lĩnh vực tài chính đất đai tại tỉnh này. Đây là hai lĩnh vực mà quan chức chính quyền dễ biển thủ nhất. Những dự án sai phạm Theo báo chí nhà nước Cộng sản cho biết, thanh tra chính phủ đã thanh tra 20 dự án trên tổng số 134 dự án triển khai. Trong thời kỳ thanh tra đã phát hiện 14 dự án có sai phạm trong lĩnh vực tài chính đất đai. Tổng số tiền phải thu về cho ngân sách nhà nước 24,7 tỷ đồng. Cụ thể, sai phạm về khấu trừ chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa đúng quy định của pháp luật cần thu hồi về cho ngân sách số tiền 3,58 tỷ đồng. Thu hồi 7,85 tỷ đồng đối với Giao, cho thuê đất cho công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công để thực hiện dự án trường mầm non và tiểu học quốc tế ABI công ty cổ phần đầu tư xây dựng trở thành đô để thực hiện dự án chợ Ba vác Công ty cổ phần đầu tư và khai thác biển Đông Thu lợi trái quy định phải trả lại cho nhà nước 1,62 tỷ đồng. Cục trưởng Cục Thuế cho miễn tiền thuê, đất sai quy định số tiền 11,7 tỷ đồng. Đặc biệt, hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh tại sông Hàm Luông không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản là trái quy định pháp luật, cần thu hồi giấy phép và tổ chức đấu giá theo đúng quy định pháp luật nợ động thuế trong khai thác khoáng sản không có khả năng thu hồi lên tới 16,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty cổ phần vật liệu xây dựng bến tre khai thác vượt công suất so với giấy phép đăng ký trong thời gian dài tại 4 mỏ cát nhưng không được phát hiện và xử lý. Công ty này cũng không đóng thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp gây thiệt hại ngân sách nhà nước 18,8 tỷ đồng và có dấu hiệu của tội trốn thuế theo Bộ Luật Hình sự 2015. Vì sao đến nay ông Phạm Minh Chính mới cho thanh tra? Thực ra ghế phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuộc về Nguyễn Văn Thể, tuy nhiên trước này bổ nhiệm có thế lực đã khui ra hàng hóa bất minh có ghi tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Chính đòn đánh này đã làm cho Nguyễn Văn Thể mất cơ hội. Được biết, Ông Phạm Minh Chính không muốn một người của Nguyễn Phú Trọng làm bộ trưởng một bộ lớn trong chính phủ như ông Nguyễn Văn Thể. Việc bố trí Phan Văn Mãi về Bến Tre là việc làm đột xuất chứ nếu có tính trước thì có lẽ ông Phạm Minh Chính đã xu người về Bến Tre để thanh tra rồi. Theo thanh tra chính phủ, để xảy ra các vi phạm, thiếu sót tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế ở giai đoạn 2015 đến 2018 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chi năm 2015 và Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre giai đoạn 2008 đến 2018 chịu trách nhiệm về các hành vi của mình. Trước mắt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai, trong đó khắc phục các tồn tại mà Thanh tra Chính phủ đã nêu trong kết luận thanh tra. Đối với các thửa đất công sử dụng sai mục đích, Thanh tra Chính phủ đề nghị kiên quyết thu hồi, và soát lại các diện tích đất mà các tổ chức đã được cấp phép khai thác khoáng sản sử dụng để khai thác các lòng sông. Riêng việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Phong Thành Phát, chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác tại Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại. Thanh tra toàn diện đất rừng phòng hộ dừng đặc dụng, thanh tra việc quản lý và sử dụng nhà, đất công sản của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó có một số vụ việc khiếu nại của các hộ dân huyện Thành Phú đòi lại đất ở khu vực cây 22, xã An Nhơn, huyện Thành Phú. Tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện khai thác cát nhằm ngăn chặn khai thác các trái phép, trốn thuế qua hành vi bán phiếu khống, khai thác khoáng sản nhưng không hạch toán vào sổ kế toán, không nộp thuế gây thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi giấy phép và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát thuộc khu vực sông Hàm Luông, xã Sơn Phú, huyện Dòng Trôm và xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, mỏ cát thuộc xã Thành Phú Đông, huyện Dòng Trôm. Do Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi trốn thuế tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, các chủ đầu tư dự án, tổ chức có sai phạm về tài chính đất đai cần nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 24,7 tỷ đồng. Cục thuế thu hồi 16,1 tỷ đồng nợ động tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nói chung, công tác thanh tra lần này rất kỹ. Chính phủ thanh tra đến cấp xã thì đủ biết ngoài chính phủ đang làm căng như thế nào. Liệu sẽ làm được gì Phan Văn Mãi từ năm 2015 đến 2021 thì ông Phan Văn Mãi luôn nằm trong thành phần lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ năm 2015 trở về sau, ông Nguyễn Thành Phong đã về thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Như vậy không thể nói rằng đợt thanh tra kỳ này của quân ông Phạm Minh chính ngắm vào Nguyễn Thành Phong được. Còn lại chỉ có thể là đang nhắm vào Phan Văn Mãi, trong kết luận thanh tra vẫn chưa thấy nói tên ông Phan Văn Mãi, cũng dễ hiểu là ông Mãi hiện nay được xem là một trong những cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng, với thanh tra chính phủ liệu rằng có ai dám chỉ đích danh sai phạm của ông Phan Văn Mãi hay không. Những năm gần đây, vị trí phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh không được có kết cục tốt đẹp. Chỉ có ông Võ Văn Thưởng là hanh thông, ông Trần Lưu Quang thì cũng không thể vào bộ chính trị khóa 13 mà còn phải chờ thử thách. Còn Tất Thành Cang thì số phận rất thê thảm và Nguyễn Văn Đua thì cũng chẳng cái gì hơn Tất Thành Cang. Nếu ông thanh tra chính phủ mà chạm đến được ông Phan Văn Mãi thì rất có thể cái ghế của ông này sẽ lung lay và đấu đá nội bộ ở thành phố Hồ Chí Minh lại trở nên náo nhiệt. Tại Trung ương, thế lực mạnh luôn muốn cử người của mình kiểm soát thành phố lớn nhất nước, phần vì quyền lợi chính trị, phần thì quyền lợi kinh tế,